Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty nghe nhìn thông minh Tiếp tục là clip hôm nay mình sẽ review tới cho các bạn một cái sản phẩm chắc chắn rất là hot ở cái thị trường bán camera siêu nhỏ tại Việt Nam và hiện tại thì ờ, trên tất cả các dòng ờ, ví dụ như là iPhone và Samsung Android thì hầu hết là cái ứng dụng xem camera siêu nhỏ nó đã bị loại trừ là không thể ấy, tải về được nữa thì hôm nay à, mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn là một cái chiếc camera siêu nhỏ với một cái ứng dụng hoàn toàn là mới để cho các bạn có thể sử dụng vào những mục đích của các bạn khi mà các bạn sử dụng những cái dòng camera siêu nhỏ này sử dụng là giám sát đầy đủ rất là nhiều và hôm nay à, nó sẽ sử dụng bằng một cái ứng dụng mới có tên là Lookcam đây chính là cái tên ứng dụng à, camera mới để các bạn có thể sử dụng tất cả trên những cái dòng iPhone hay Android hay là Oppo ấy, các bạn đều có thể tải về được hết Đấy, với cái ứng dụng mới này và xem trực tiếp bằng cam mới luôn Đấy, đây là một cái dòng siêu phẩm cam mới trong cái năm 2020 các bạn nhé bây giờ mình mở hộp sản phẩm này thường là các bạn à, sử dụng những dòng này Đấy, ví dụ các bạn có thể ra ngoài đường này quay lại những bằng chứng chứng cứ mà khi các bạn đi ngoài đường Đấy, công an hay là nhận hối lộ gì các bạn có thể sử dụng camera này để các bạn có thể uh, theo dõi được hoặc là các bạn sử dụng ấy, à, những cái dòng à, camera này để à, các bạn giám sát những vật dụng có giá trị tại công ty này hay là tại gia đình của chúng ta giám sát con nhỏ trẻ em hay là bảo mẫu ước đấy, tùy theo những cái môi trường các bạn sử dụng như thế nào là tùy vào mục đích của các bạn thì hôm nay chủ yếu là mình muốn giới thiệu đến các bạn để các bạn phải biết được đấy, cái dòng cam này và các bạn sẽ cập nhật nó về và các bạn sử dụng đấy, vào đấy, những cái việc mà các bạn cần làm đó đây chính là chiếc camera siêu nhỏ chắc chắn là không còn xa lạ gì đối với tất cả mọi người nữa Đấy, về cái sản phẩm này đầu tiên là sẽ là một cục pin riêng cục pin của nó sẽ có thể lên đến là 13 đến 15 tiếng và cái sản phẩm của chúng ta bao gồm à, là một cái mắt camera mắt camera siêu nhỏ và một cái à, đoạn dây dây này dùng chúng ta có thể gập gãy này hay là chúng ta câu xéo thoải mái luôn đối với cái à, dòng camera V99 này là một trong những dòng tốt nhất từ trước đến giờ từ đầu 2018 đến 2020 và ngày ngày nó đều cải tiến ra những cái dòng mới nhưng mà hiện tại bây giờ tại cái thị trường Việt Nam ấy, vẫn ưa sử dụng nhất đó chính là chiếc camera siêu nhỏ V99 này đây các bạn này đấy, dòng camera mini rất là tốt và khi các bạn sử dụng đấy, trên thân của nó vẫn đầy đủ là một công tắc bật mở này khay cắm thẻ nhớ này thẻ nhớ thì hỗ trợ cho các bạn vẫn là 1632 64 ghi đấy, tùy theo bộ nhớ bạn cần sử dụng đấy, chân cắm sạc này cái nút reset này reset à, camera hoàn toàn mà khi mà chúng ta đấy, à, những cái dữ liệu trong máy này đây các bạn nhá đấy, và đây là dây cáp sạc này và kèm theo đó là mình sẽ tặng kèm cho tất cả các bạn một bộ cúc áo một bộ cúc áo này để các bạn ngụy trang vào cam này đấy đi ra ngoài đường hay là trong à, phòng công ty họp tiếc là chúng ta đeo ngụy trang cúc áo này vào trực tiếp trong cái mắt camera siêu nhỏ để các bạn có thể ờ, không bị ờ, đối phương hay là người khác phát hiện ra được là chúng ta đang sử dụng cái dòng camera siêu nhỏ và bây giờ thì trực tiếp tôi sẽ test ờ, cái sản phẩm hôm nay cho tất cả các bạn để các bạn có thể vẫn biết là cái hình ảnh chất lượng cái video của nó vẫn là 1080 này 2K và 4K ngoài ra là âm thanh vẫn nghe rất là rõ trong cái phạm vi là từ 8 đến 10 mét bán kính xung quanh Đây, bây giờ tôi sẽ trực tiếp này tôi lắp sản phẩm này đấy, lắp vào và nó sẽ có đèn và cái đèn này thì chúng ta có thể tắt được đấy, trực tiếp trên ứng dụng của chúng ta các bạn nhé đây chính là đèn này là khi các bạn sử dụng thì các bạn nên nhấn reset trước reset trước để cho cam chúng ta để biết được rằng là chưa từng đấy, kết nối ở địa phương ở bất cứ nơi đâu và mỗi lần à, chúng ta sử dụng cái dòng cam này thì chúng ta lên reset một lần để khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ được có độ mượt mà hơn đối với cam của chúng ta và cái cam này thì à, khi các bạn sử dụng đấy, lưu ý rằng là đấy, chống đấy, khi mà các bạn sử dụng là không lên đấy, bị rơi xuống nước hay là bị gãy đần sóng nước gì đấy, khi mà các bạn gặp các bạn có thể gặp nhỏ gọn và cái cục pin như này vẫn có thể ok đây là khi mà tôi gặp này gặp lại và các bạn à, cuộn băng dính vào khi mà các bạn cuộn băng dính vào và cuộn băng dính đen thoải mái luôn nhá chỉ cần cái mắt cam chúng ta lộ ra ngoài với cái à, mắt cam cái độ rộng là 120 độ thì các bạn có thể nhìn rất là nét và bây giờ tôi sẽ kết nối này bước 1 là chúng ta sẽ vào cài đặt của điện thoại này khi chúng ta đã bật camera lên này và wifi này và tiếp tục là nó sẽ phát ra chúng ta một cái sóng wifi dài không có bảo mật vẫn như dòng cam trước chúng ta bấm vào này bấm vào chờ chờ riêng vào dòng iPhone này chờ từ 30 giây đến một phút là đã kết nối thành công còn tất cả những dòng khác đấy, kết nối cái là được luôn riêng về wifi đấy, kết nối được là hiện sẽ hiện sóng wifi này tiếp theo chúng ta sẽ vào phần nút cam nhé sẽ vào phần camera lốc cam và nó sẽ hiện cho chúng ta đó chính là camera đã được hiển thị với chế độ online là sẵn sàng để chúng ta có thể xem bấm vào này và xem camera này đây bấm vào ken này ken này để xem camera đây đây chính là cái chất lượng 4K này cho bạn xem này đây nhá rất là nét này cửa hàng chúng tôi này cập nhật rất là nhiều món đồ cho các bạn lựa chọn này luôn luôn cải tiến những mẫu đồ mới nhất các bạn nhé rồi Đấy, khi mà các bạn quay đến đâu thì lập tức là nó sẽ bắt nét đến đó đây các bạn nhé các bạn nhìn này theo dõi được này đó, chúng tôi đã cập nhật cái lô hàng rất là nhiều bây giờ bắt đầu nghe em thanh này. alo alo alo alo và nó sẽ ngoại trừ đấy chính, chính là cái vọng âm mà cái cái những cái cái mà khiến cho chúng ta đau đầu nhất đó chính là bị vọng âm quay lại đấy thì nó sẽ được cải tiến ở cái dòng cam này chúng ta tắt à, tắt đèn này đấy, lập tức đèn tắt đi và camera chúng ta vẫn quay bình thường đây các bạn thấy này đấy, đèn đã tắt đi và camera chúng ta quay bình thường ngoài ra thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ đấy, ví dụ như chúng ta có thể quay phim chụp ảnh trực tiếp trên video của chúng ta này chụp ảnh thì sẽ có chụp ảnh này quay phim thì nó sẽ chạy dây ở trên góc màn hình này đây các bạn này nhìn đang chạy dây này là đang quay phim nhá và chúng ta tắt này và chúng ta có thể đảo chiều khi mà chúng ta lỡ vô tình đặt cam ngược đấy, chúng ta đảo chiều tùy theo đấy, thuận nhận thuận với cái mắt nhìn của chúng ta thì chúng ta đảo chiều camera đấy, ngày giờ rất là chi tiết này mùng 1 tháng 6 2020 này và 11 giờ 09 này đúng với giờ điện thoại chúng ta đó các bạn nhé và khi mà các bạn muốn kiểm tra đấy, vào cái phần chụp ảnh chúng ta vừa chụp này chúng ta sẽ vào photo Đấy, sẽ đầy đủ hết ảnh vừa chụp hoặc là video vừa quay nó sẽ hiện rõ trong này Đây, đoạn video tôi vừa quay là 6 giây các bạn nha nó sẽ hiện thị đầy đủ hết và khi mà các bạn muốn cài đặt xem từ xa thì đây các bạn sẽ cài đặt theo tôi này bấm vào cài đặt và các bạn vào à, device setting tiếp tục là vào wifi setting để xem từ xa qua cái mạng 3G à, đấy là khi chúng ta sử dụng này chúng ta sẽ điền đúng với cái mật khẩu và wifi chúng ta đang sử dụng ví dụ như là tôi sẽ viết trực tiếp tên wifi luôn này tên wifi này của uh, tại lưu chúng ta đặt camera và tiếp theo là mật khẩu và chúng ta sẽ nhấn ok nhấn ok khi mà chúng ta đã nhấn ok thành công rồi chúng ta chỉ việc quay lại cái màn hình chính và khi nào chờ đến lúc camera hiện DeFi Online chúng ta tắt wifi đi là ở bất cứ nơi đâu là các bạn đều có thể xem được đối với cái chiếc camera siêu nhỏ V99 mới nhất năm 2020 này sử dụng tiện lợi hữu ích vào nhiều mục đích khác nhau và mang lại cho các bạn ấy, những cái à, khoảnh khắc những cái video có giá trị ấy, với các bạn khi mà các bạn sử dụng đấy. và vừa rồi à, tôi à, mình đã giới thiệu đến cho tất cả các bạn chính là cái dòng camera siêu nhỏ mini V99 đấy, mới nhất hiện nay trong cái năm 2020 và ngoài ra là nhà mình còn rất nhiều những dòng camera khác đấy, ví dụ như là camera ngụy trang trực tiếp bằng à, ví này và nhiều loại khác đấy, thiết bị định vị thiết bị nghe lén hay camera siêu nhỏ dấu kín ngụy trang các bạn cần đặt vào những sản phẩm nào có thể liên hệ trực tiếp của tôi qua số điện thoại đặt ở trên góc màn hình và nếu các bạn xem video cảm thấy hay thì hãy để lại cho tôi một đăng ký và một comment để chúng tôi sẽ cải tiến những video cho à, tất cả bạn xem hài lòng cảm ơn các bạn đã xem video của tôi